Quán của nhà ngươi không có rượu ngon Rượu này còn đỡ một chút động tâm uống say nâng bình sức ngàn cân

门神，tưởng môn thần No! dâng rượu say bước đong đưa Chiêu này gọi là xoay đầu gối gặm say tỉnh lại Đừng nói nhà ngươi Cho dù là con hổ ở trên gò cảnh dương Cũng bị hai ba quyền cước của ta đánh chết Thì ra là võ đô đầu Thần nhân tha mạng Hạo mán tha mạng Tha ngươi cũng được Nhưng phải làm theo ba điều của ta Đừng nói là ba điều ba trăm điều tôi cũng làm Điều thứ nhất Mang tất cả mọi thứ trả lại cho chủ cũ Kim nhãn bưu thi ân Được Thứ hai Triệu tập các anh hùng hào kiệt được quái hoạt lâm Đền tội với thiên Dạ được, được Điều thứ ba Thoát khỏi khoái hoạt lâm Đi ngày đêm về quê của nhà ngươi Không được ở Mạnh Châu nữa Nếu như không rời khỏi Ta thấy ngươi lần nào đánh lần đó Gặp 10 lần thì đánh 10 lần Nhẹ thì đánh ngươi nửa chết Nặng thì sẽ lấy mạng Nơi đây là đâu vậy Người đâu phải bị mù Không thấy trên tấm biển ghi chữ phi vân phố sao Đi mau Ngươi là ai Sao lại hại phó tòng này Yeah! đám đông mất rồi Yeah! Xin tha mạng Xin tha mạng Thà người cũng được Nói đi Các người là ai Tại sao muốn hại võ tòng này Tiểu nhân là đồ đệ của tưởng môn thần Được tưởng môn thần và trương đoàn luyện sai đến hại hảo hán Tưởng môn thần hiện giờ đâu Khi tiểu nhân rời khỏi Họ còn đang ở trong nhà của trương đô giám chờ tin của tiểu nhân Các người muốn lấy mạng võ tòng Yeah. Nói, bọn Trương Đô Giám hiện đang ở đâu? Hôm nay cùng Trương đoàn luyện, tưởng môn thần uống rượu cả ngày, hiện vẫn đang uống rượu ở lầu Biên Ương. Nhờ có đại nhân trả thù cho tiểu nhân Tiểu nhân nhất định phải cảm tạ đại nhân <laughs> Nếu không phải nể mặt huynh đệ của tôi là trương đoàn luyện đây Ai dám làm chuyện này Phải phải Tuy ông tốn chút bạc Nhưng tôi làm việc cũng dễ hơn Phải phải Tôi nghĩ Tên đó chắc cũng đã đi chầu Diêm Vương rồi Cứ đợi họ trở về rồi chúng ta sẽ biết thôi À, nói phải lắm Mấy tên đó lại không đối phó được hắn nữa. Võ Tòng còn đang mang công cùm Hắn có võ nghệ cao cường Nhưng có được mấy cái mạng chứ ờ. Đúng, đúng vậy Tôi cũng đã phái mấy đồ đệ đắc lực Bảo bọn chúng ra tay ở Phi Vân Phố Xong việc chúng sẽ trở về báo cho tôi biết ngay Nào, mời đang ở đâu Có ngon không <laughs> Quan nhân Bỏ đồ đầu Hãy dùng ta lại đi Ngươi mà còn ép ta nữa Ta sẽ đau thương vô tình đấy Tây Môn Khánh Ngươi muốn trả lại mạng của ta ta ta Yeah!

go! đôi đầu Ngươi không thể giết ta Ngươi có cần đến tương lai của mình không Còn không đưa tay chịu trói Ngươi là ai Hành giả võ tòng Ngươi chịu đầu hàng Sẽ khỏi phải chịu nỗi khổ thể xác Đại danh võ tòng ta nghe đã lâu Có điều ngươi muốn bắt ta E là không dễ như vậy Thank you.

đã quay trở lại với channel của mình nhé Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Em yêu khoa học Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái những cái câu hỏi vì sao tiếp theo nhé Thì um, tại sao thời gian không thể quay trở lại Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh Bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem nhé Bây giờ chúng ta bắt đầu theo dõi coi như thế nào là à, không quay trở lại nhé Thời gian là thứ giữ cho mọi việc xảy ra chỉ ở một thời điểm duy nhất. Tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng người Mỹ đã viết um, như vậy và một cuốn um, tiểu thuyết tổng kết chức năng của thời gian khá độc đáo. Nhưng làm thế nào thời gian chỉ cho mọi thứ chỉ xảy ra một lần? Cơ chế nào đẩy thời gian về phía trước và không phải là quay trở lại? Trong một nghiên cứu gần đây đã co được công bố trên tạp chí vật lý, một nhóm nhà vật lý lý thuyết đã tái điều tra mũi tên thời gian và có một khái niệm mô tả của cuộc hành trình không ngừng về phía trước của thời gian và đưa ra một cách nhìn khác về việc thời gian biểu hiện như thế nào trên quy mô vũ trụ. Lâu này thời gian được mô tả bởi một giả thuyết là về quá khứ với giả định rằng một hệ thống bất kỳ nào đó đều được bắt đầu từ trạng thái nhiệt động lực thấp và sau đó được điều khiển bởi nhiệt động lực thì nhiệt động lực của nó gia tăng nói ngắn gọn quá khứ là nhiệt động lực thấp và tương lai là nhiệt động lực cao một khái niệm còn được biết đến là nhiệt động thời gian không đối xứng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể thấy có rất nhiều ví dụ về sự gia tăng ở nhiệt động lực như khí lan ra trong phòng hay viên đá tan chảy. Trong những ví dụ này, chúng ta có thể quan sát thấy một sự gia tăng không thể đảo ngược lại trong nhiệt động lực và do đó tạo ra sự xáo trộn, thay đổi. Nếu điều này được áp dụng ở vi mô vũ trụ thì người ta giả thiết rằng vụ nổ Big Bang đã tạo ra một vụ một vũ trụ trong trạng thái nhiệt động lực thấp tức là trạng thái nhiệt động lực tối thiểu. Trải qua thời gian dài vô tận, do vũ trụ đã được mở rộng và hạ nhiệt dần, nhiệt động lực của hệ thống có vi mô lớn này đã gia tăng. Do vậy, theo giả thuyết nói trên, thời gian cơ bản là được liên kết bởi mức độ của nhiệt động lực hay sự xáo trộn trong vũ trụ của chúng ta. Tuy nhiên, giả thiết này vẫn còn một số vấn đề. Ngay sau vụ nổ Big Bang, có một vài bằng chứng quan sát chỉ ra rằng môi trường của vụ nổ Big Bang cực nóng với tình trạng cực kỳ hỗn loạn của các hạt cơ bản. Khi vũ trụ trưởng thành và mát dần, lực hấp dẫn bắt đầu có ảnh hưởng lớn hơn, khiến cho vũ trụ ngày càng có trật tự cũng như phức tạp hơn. Những từ những cái đám mây khí mát dần và những cái ngôi sao được hình thành và những cái hành tinh được tiến hóa từ sự sụp đổ của lực hấp dẫn một hiện tượng còn được gọi là sao băng hấp dẫn khi vũ trụ có những vụ nổ khủng khiếp kết thúc vòng đời của các vì sao to lớn có trọng lượng từ 3 đến 8 lần mặt trời lõi của ngôi sao bị sụp đổ do hết nhiên liệu trọng lực giúp liên kết nó bị suy sụp tạo thành một sao hoặc là một hố đen cuối cùng các nguyên tố có thể kết hợp với nhau thành chất hữu cơ, dần tiến hóa mang lại sự sống và con người. Từ đó hình thành các khái niệm không gian, thời gian. Như vậy, trên phạm vi toàn vũ trụ, sự hỗn loạn đã giảm đáng kể, chứ không phải là sự tăng như giả thiết về quá khứ đã giả định. Nhà khoa học của Viện Vật lý Lý thuyết ở Ontario, Canada người tham gia đồng đều tra tranh luận rằng đây là vấn đề nhiệt động lực được đo như thế nào. Do nhiệt động lực là một đại lượng vật lý có các chiều biểu diễn khác nhau, giống như năng lượng và nhiệt độ, nên cần phải có một hệ quy chiếu bên ngoài để có thể dựa vào nó mà đo lường. Việc này có thể được thực hiện đối với các hệ thống con của vũ trụ khi phần còn lại của vũ trụ sẽ được thiết lập làm tham chiếu cho chúng. Nhưng toàn bộ vũ trụ theo định nghĩa, không có gì bên ngoài tương ứng có thể xác định những thứ này. Theo ông Mekati, viết trong một email trả lời trang tin khoa học. Và vậy thì nếu không phải là nhiệt động lực thì là cái gì có thể hướng thời gian vũ trụ luôn về phía trước? sự phức hợp trong thuyết hỗn mang là một đại lượng không có chiều biểu diễn mà ở dạng cơ bản nhất của nó mô tả một hệ thống phức tạp như thế nào do đó nếu bạn nhìn vào vũ trụ của chúng ta sự phức hợp được gắn trực tiếp với thời gian khi thời gian trôi đi vũ trụ trở nên ngày càng có cấu trúc hơn tức là có trật tự hơn Câu hỏi mà chúng tôi tìm cách trả lời trong nghiên cứu của chúng tôi là cái gì đã thiết lập hệ thống này ở trạng thái nhiệt động lực rất thấp như vậy vào lúc đầu? Câu trả lời của chúng tôi là động lực và xu hướng của nó trong việc tạo ra trật tự và cấu trúc từ sự hỗn loạn, theo ông Mekati cho biết. Để thực hiện lý tưởng này, Ông và các đồng nghiệp đã tạo ra các mẫu máy tính cơ bản để mô phỏng các hạt trong một vũ trụ mô hình. Họ đã phát hiện ra rằng bất kể quá trình mô phỏng được vận hành như thế nào, thời gian và sự phức hợp, phức tạp của vũ trụ luôn tăng và không bao giờ giảm. Từ vụ nổ Big Bang, vũ trụ khởi đầu trong trạng thái phức hợp thấp nhất, được ví như là bát canh nóng của các hạt hỗn loạn và năng lượng sau đó do vũ trụ mát dần tới trạng thái mà trọng lượng bắt đầu thế chỗ. Khi kết tụ lại với nhau, các ngôi sao hình thành và các thiên hà phát triển, vũ trụ trở nên phức tạp hơn và trọng lực là động lực gia tăng sự phức tạp này. Khi vũ trụ đến giai đoạn trưởng thành, các hệ thống con trở nên độc lập để các lực khác hình thành các điều kiện cho mũi tên thời gian hiện diện trong các hệ thống nhiệt động lực thấp. Trong các hệ thống con này, giống như một cuộc sống hàng ngày trên trái đất, nhiệt động lực có thể chiếm chỗ tạo ra một mũi tên thời gian, mũi tên thời gian nhiệt động học. Trên vi mô toàn vũ trụ, nhận thức của chúng ta về thời gian được điều khiển bởi sự tăng trưởng liên tục của phức tạp. Nhưng trong hệ thống con này, nhiệt động lực thống tĩnh Vũ trụ là một cấu trúc có sự phức tạp tăng dần. Ông Mekati nói, vũ trụ được tạo ra bởi những thiên hà lớn bị chia tách bởi những khoảng cách rộng lớn. Trong quá khứ rất xa, chúng kết tụ gần với nhau hơn. Phỏng đoán của ông là nhận thức về thời gian của chúng ta là sự kết quả của một quy luật về sự tăng trưởng không thể đảo ngược và phức hợp và bước tiếp theo trong nghiên cứu sẽ là tìm kiếm các bằng chứng quan sát điều mà ông và nhóm nghiên cứu của ông đang thực hiện. Chúng tôi không biết liệu có bất kỳ sự quan sát nào ủng hộ không, nhưng chúng tôi biết loại thí nghiệm có thể thử nghiệm ý tưởng của chúng tôi đó là quan sát vũ trụ. Và hiện thời, ông không tiết lộ về loại quan sát vũ trụ nào sẽ được nghiên cứu, nhưng nói rằng họ sẽ công bố thông tin trong một nghiên cứu thú vị sắp tới. Và đến đây, phần chia sẻ xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.